Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn thứ tặng chúng tôi sẽ test một cái dòng bếp ga dành cho thị trường là du nhập thì biết là Tokyo ga thì Tokyo ga nó không phải là nhà sản xuất bếp ga mà nó là nhà sản xuất ga thôi thì nó sẽ lấy những cái bếp ga của chẳng hạn như là Rinnai hoặc là Paloma để tặng cho khách hàng thì đây là bếp của Rinnai đây đây là bếp của Rinnai thì cái mã số bếp là RTS 338WNT NTS đây thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại đây đây là cái nội thất bên trong của bếp đây tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp xong rồi tôi sẽ test những tính năng của bếp để các bạn được xem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 tôi sẽ mở ra hai bếp nấu một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để sau đó tính năng là khóa ra khi mình lửa tắt cho các bạn xem <coughs> thì sau khoảng 15 từ 5 đến 7 giây thì quay cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ra lại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 giờ biết cháu là ba ba trăm bảy đây độ phải của tôi là ba trăm tư thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau thì để mà phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua cái bếp này ở cửa hàng chúng tôi đây thì các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn này á, các bạn có thể ghim trực tiếp vào bếp để sử dụng luôn mà không cần đến pin đây ca bếp thì nó khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi chúng ta phải ra à, công tắc còn mở bình thường nè thì với cục nguồn này á, các bạn có thể ghim vào trực tiếp sử dụng mà không cần tính pin các bạn sẽ ghim cái đầu nguồn này vào ổ điện này ổ điện đây và vào một cái đầu chờ tôi làm sẵn trên bếp đây thì các bạn có thể ghim vào đây chúng ta thấy pin ra bên ngoài hết.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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng nguồn 3 này đây nếu như mà trong hộp pin các bạn có pin á thì các bạn phải lấy ra ngoài hết nhá vì nếu như mà các bạn sử dụng nguồn cái sử dụng một cái ổ cắm hiện giờ này á mà các bạn vẫn pin bên trong đây thì khi mà hết thời gian ổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp thì các bạn hãy lưu ý cái điều này ở bên đây á, chúng ta sẽ có là tính năng rang xào đồ khô đây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 và các bạn không lo về vấn đề nhiệt độ nó nó bị kìm hãm lại đây là tính năng rang xào đồ khô còn khi mà các bạn sử dụng mâm vào vị trí nướng đây thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của bạn được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì cái dòng tiếp của Nhật này á, nó có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên đây là biết được xuất xứ từ Nhật sử dụng sẽ rất là bền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 thì khi mà cái ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì cái quay cảm biến đó nó sẽ nhận tín hiệu thì nó cũng sẽ tự động khóa ga lại <clears throat> thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga sẽ bị rò rỉ cháy nổ nó cực kỳ là an toàn đó là những ưu điểm rất là tuyệt vời biết bao nhiêu thì nếu chúng tôi sẽ bỏ hành trong vòng 10, 10 ngày 10 ngày đầu các bạn sử dụng á